Bài sám hối tam nghiệp Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu tội lỗi từ phương hoặc là nhiều kiếp dây dưa chấp chồng nghiệp quay có thừa núi cao thân đừng chưa năng thôi ở tỷ thời nào con có tranh khỏi nơi tội tình tội thứ nhân xác sinh thực nhục thở bé tơ đến lúc trưởng thành về đành à, giết lời muôn thu nuôi sanh mạng này cũng có lung à, tự gây lấy nghiệp à, cùng bao người gian tiếp trợ duyên thức ăn ba ở thị thiền xa sanh tội bởi đồng tiền trao tay thân con lỡ tạo giai nghiệp mang muôn gian lội quan thác gì con vì như tay ướp hằng còn mà từ xưa chất để nên hòn núi cao tính một kim dồn bao nhiêu kim thân con đây tội nghiệp dây đầy thịt xương này lại là xương thịt muốn thay tạo thành cũng có lung lòng lành bất nhận nghe tiếng kêu hôi hận giật mình mau mẹ ràng ruột thân hình mất trong cảnh thảm động tình xuất sáng con nguyện hứa thứ tha tất cả lòng dặn lòng cải quá tự tận học theo đời bậc triết nhân tam dùng rau trái nuôi thân qua ngày um, nhưng trong cõi trần ai bụi bặm dự làm sao khỏi lâm tất son biết bao nghiệp xác còn con nhiều lần vô ý dập dồn tội khiến nay đến trước phật tiền sám hối lượng từ bi xa tội lỗi lầm ăn năn gọi được lòng phàm mà con nguyện sửa đổi việc làm từ nay tội thứ hai tham lam tạm đạo thôi vậy tà gian xạo xấu xa hoặc từ nhiều kiếp trải qua hoặc thời thơ bé tạo ra tội tình nhìn lại tâm thân hình trưởng đại hẳn có khi tội trái lỗi tôi của người nhọc đổ mồ hôi dùng mưu trước lây lấp bồi thân tan tội thứ ba dâm tà lọt phép lỗi đạo hằng mang nghiệp vào thân tấm lòng yểm cụ nghinh thân làm sao tranh khỏi xây dần trải quan đường tình ai chưa trang nghiệp tội nẻo dâm tà càng lỗi nặng hung tâm thân tội lỗi thẹn thùng kiếp này kiếp khác chập chồng bằng non tội thứ tư giọng ngôn dối trang lợi cho mình thiên hạ hại thân vẽ duyên thiêu dệt xa gần muôn điều rồi rắm trăm phần đảo điên thôi lượng thiệt hai bên đâm thọc cho đôi đàn trạch móc lẫn nhau mở lời để hại về sau một câu thất đức quả sâu khôn ngàn Tội thơ năm sai xưa chè rượu Lỗi giới điều do tủ nhập tâm Thêm lòng ham muốn tham lam Càng thâu chất chưa càng làm mê sai Bệnh sân hận ai tài chuyên trưởng nội nông lên như rừng si mê đau biết tỏ tường coi mơ muôn dạng nẻo được nhà nhem nằm giới canh cộng thêm giới phụ tam nghiệp chung tinh đủ thập điều phật bàn giới cấm đa nhiều mà con lỗi phép chẳng theo luật ngài um, hoặc vô ý không hay tội trưởng uh, hoặc yếu hèn chẳng cưỡng được tâm tự làm hoặc suối người làm hoặc nghe thấy ác lòng phàm đua vui um, từ vô thủy tạo rồi nghiệp chương à, đến những nay vô lượng kiếp sinh mỗi phen mang lấy thân hình à, tạo gây lắm thứ tội tình nghiệp duyên tất lòng thành con nguyện sám hối à, xét tội tội xưa tranh lỗi về sao ăn cầu xin nước tịnh rơi vào tâm con được sạch lào lào hôm nay con cố gắng từ đây sắp tới giữ đúng theo ngũ giới phật truyền cầu cao tam nghiệp trọn hiền pháp tu thập thiện dạng tuyền mới cam mong đến chốn già lam phật cảnh na và cõi đời ngạo anh phù du con về con học phép tu làm dân đất phật thiên thu sống còn đường giải thoát lòng con chỉ dông quyết phân tìm theo gốc tu chân nương vào tam bảo là hơn con nguyện chẳng dám kinh lần về vui nhân được thượng thân vì mùi chánh giao xin nhớ ơn tam bảo ghi lòng con ai hai sám hối vừa xong nghiệp trần nhẹ cõi không không sạch rồi um, con cầu nguyện người đời tịnh thân à, thọ phước lành đạo đức thượng ban cầu xin phật hiện thế gian cầu xin tam bảo cứu an muôn rồi sám giới xác muôn à, loài nào khác chi ta cũng cần sanh à, sông lành xa tai à, nạn có cha mẹ có họ hàng kết bè sinh hoạt hiệp đoàn tương thân ta đừng giết nó mà ăn cũng đừng bắt nó trôi trăng giam cầm bảy câu trước đọc mưu ngầm làm cho chúng nó âm thầm đớn đau lạc bầy dân giác xôn sao lại e cái nạn thất giao hậu gần mình có thân no cũng có thân nuôi mình gì nó nào cân công bằng làm mà mình cạnh nay khổ chăng Dạ như có kẻ bắt phân chung mình Mẹ cha cô bác thảm tình xót xa bất bình xiết bao ruột già ai cắt chẳng đau tình thương ai dứt chẳng sao gan vàng nếu ta suy nghĩ kỹ càng tình này canh ấy rõ ràng tương thân làm người là có lòng nhân hãy khơi tâm phật lần lần sáng rạng người cùng muôn giấc một nhà ta là anh chị chung là đàn em khôn hơn ta phải xét xem trong nôm giúp đỡ bầy em dạy khờ lâm nàng khi chúng bơ dơ mạo tài tiếp cô chớ ngờ mắt nhìn thay ai giết thác sanh linh lấy lời khuyên giải dùng tình càng ngăn tu kia nó cũng là thân cũng xương cũng thịt có phần như tan đánh đạo chúng nó kêu ca tiếng rên đức ruột tiếng la xe lòng mầm tanh linh người vật cùng đồng mà xuống tay bao nở cầm lòng sao đang thân ta thì muốn cho thân của chúng lại toàn xẻo dày lòng ta muốn tranh nạn tai sao cùng kẻ yêu ra quay dữ dằn nếu ta biết lẽ công bằng biết cân tội phước biết căn luân hồi um, chớ nên việc nó đành rồi à, cũng đành hận hạ to lời dễ khinh chớ cho chung khổ vì mình mở lòng thương xót tâm hình hài kiên năng đừng làm chung nó chia lìa con này xa mẹ vợ kia xa chồng đừng bài cắt cô nhổ lòng việc làm cũng phải giữ phòng về sao Vậy quan ai lại buộc vào kiếp này gây nợ kiếp nào trả xong Muốn cho mình được thông dong Đừng làm kẻ ca khổ lòng mà chi chớ về một chút mê si mà bao hoàng trai kẻ kéo trì cuộn lôi muôn ra khỏi biển luân hồi quá kia phải hay cho rồi đừng gieo dần chân là bông chẳng theo nhân tai thì nghiệp chẳng theo bên mình ai ơi hãy khai giữ gìn sám thân thân này chưa biết ra chi của kia lại có chắc gì mà ha năng à, bao nhiêu cho thọ lòng tham à, càng thâu càng đắm càng làm càng sai tiếc cho tháng rộng năm dài chung quý quan hệ về tay đồng tiền được thua thua được phiền đâu đây đem thân làm kẻ tội đài cho bao vật chất nó cai trị mình để tâm làm vật hy sinh suốt đời theo lệnh dục tình dắt lối cái tham bao thở cho rồi cái không một phút tình hồi là xong gia tràng xe các biển đông vô tình lượt sông cướp công nhọc nhằn tuột đời ai biết cho chăng như mây tan hiệp như trăng khuyết tròn đêm tàn tim lụng dầu mòn à, cái đi mờ mịt cái còn mộng manh chắc chi bọt nước đậu gành à, chắc chi xương động trên cành ban mai bọt kia làn gió nhẹ lại xương kia anh năng kêu ngại tăng rồi nhà mênh mông trong khoảng đất trời thân ta biết gửi về nơi chốn nào tự thần tai văn làm sao gần xa mây nẻo thấp cao mây tầng à đoàn cân phước thưởng tội trần biết công hay nợ biết mừng hay lo ngâm thử theo công quá mà so tội dồn muôn kiếp biết to thế nào phước gồm nghĩ được là bao điều đẹp trừ cân biết sao thiểu thường Dạng dài kiếp cũ căn xưa Biết bao quan nợ mà chưa trả đền tiền cù hậu giận quá hơn Một bên đi trả một bên đến đòi ngầm lung tung trong cạp luân hồi dài qua trở lại biết đời nào ra mấy ai suy kỳ nghĩ xa rạo chân sân bước cho qua khoảng này um, trang chê mộng cảnh đỏ đài đưa tay trí huệ tao dây dục tình đoạn trừ hoặc trưởng vô minh tâm chân trở lại tánh linh đem về gieo lan hột giống bồ đề nhành lá xâm xê cội tàn nước dương rơi khắp trận hoàng Diệt trừ phiền não tiêu tan tội tình Gây chèo và thuyền giác độ sinh Bên mê phung chọc biến thành ao sen sám khẩu trăm năm vật đổi người dời à, một câu quy gia muôn đời còn ghi mở lời trước cạn sen suy rằng ta cực tiên ít chi chẳng là ngờ bằng như lời ấy thôn ra làm buồn kẻ khác thì ta xin đừng nói chi mặn nhiếc từng bừng miệng say núi nghiệp biết chừng nào tan nói chi chửi rủa kêu gian à, lưỡi đạo hổ nghiệp biết à, đàn nào lên quả tay gì miệng mà nên à, bên căn gì miệng mà truyền vào thân ai ơi nghĩ lại kẻ kẻo làm à, đôi bưng cửa miệng chớ tầm quỷ mang cùng thời tiên nói thốt ra cửa chư phật tánh diệu hòa biết bao là câu nói pháp thanh tao đưa người giữa chuyện xong sao lên bờ phát ngôn thật quỷ không ngờ đương phàm qua thanh một giờ đổi thay học đòi theo đạo như lai mượn lời chánh lý trình bài pháp môn ta nên cật tiếng hồn tồn phá tan những giấc mộng hồn tối đen miệng ta là cánh hoa sen một khi hé nở một phen thơm lừng tiếng ta là gió mùa xuân một cơn thổi nhẹ muôn dân mai lòng sám ý con người ý dòng gồm hai khi mừng khi giận đổi tay không lường dội vàng khi ghét khi sắc khi buồn buồn hiếu muôn tạo xăm đủ điều rồi khi chê chán bò liều như chơi Phạm nương tương đổi không rời Pháp nương tương đôi đời phát sanh ngũ trần ngoại cảnh chung quanh dương nuôi dòng ý trường thành tội duyên thói đời càng nhiễm càng quen bụi đời càng đóng càng đen tinh thần nhiều năm chung lộn phong trần chân tâm còn giữ nguyên phần được đông chịu mang ảnh hưởng từ lâu dòng cằn thôi đã ăn sâu lắm rồi ngần mới là phong ấy buông khơi mới là bị y cuốn lôi luân trầm dắt đi theo nẻo lạc lầm đó chìm vào cõi tối tâm mịt mờ nghiệp nhân nghiệp quả bao ngờ biết đâu phượng hương bến bờ là đông lương vọng y mong cầu đều cao bằng gối biển sâu lao mình um, ra vào ngưỡng cửa tử sinh sao đường lui tới muôn hình đổi thay um, chết đi xong lại chuyện hoài cũng vì vọng y đổi thay không ngừng uh, lên cao xuống thấp vô chừng à, cũng vì vọng uy suy dần không thôi y năng chế ngữ không rời phục tùng răm rắp người người vâng theo nguồn đời nước chảy thuận kiều cánh thương bọt nổi riêu riêu xuôi dòng mấy ai cường y nén lòng vượt cuồng quyến thuộc thoát dòng muốn ham tịnh tâm bớt đôi ngưng làm tịnh tâm nhập tánh siêu phàm từ đây Đừng lòng cô chấp riêng tay Đừng lòng dung dưỡng ý này ý kia Ta người đừng tính phân chia Có không đừng tính đoạn lìa hai bên như thường như vậy như nhiên như như chẳng động không thiên không dời sự duyên thì đạo khác đời lý chân đời đạo không rời không xa chăm không chăm co bất hòa đến khi vô chăm mới là thuận nhau sao sao thôi cũng là sao sự chi cũng vậy bể nào cũng xong Tâm không dạng sự đều không Tâm chân dạng phát thầy đồng quy chân Học đòi theo bậc triết nhân Phải trừ tâm vọng mới hoàn bột nguyên vọng tâm tà ý tư riêng thất tình lục dục một tên khác gì thường nên kiểm soát hành vi khi ăn khi nói lúc đi lúc nằm à, Đừng cho vọng y phong tâm Phải nhờ giới lực buộc cầm khích cao tuy không thầy chỗ nào nhưng khi động tàn nghĩ sao ra ngoài nhận nếu ai thiền định thượng hoài ấy là ý mà được tay vững cầm mà bằng ai phong túng vọng tâm ấy là ý mà xa chân lạc đường Ngày ngày ra sức kiềm cương Giờ giờ phúc phúc tâm thường soi tâm Ôm qua điềm đạm trầm ngâm Vẽ đoan trang chịch nét đầm thầm nghiêm mắt thường thanh tịnh quan chim đừng hãy nhìn liệt kim tìm chi chi ngõ đường chạnh ngõ nẻo đi ngõ vào tâm trí kiên trì không lời nha tai thường thanh tịnh thánh thơi đừng hãy nghe lòng những lời đơn sai nghe thiệt pháp nghe nghe giảng bài nghe vào tâm trí hôm mai xưa mình à, mỗi thường thanh tịnh trong lành đừng hay người hít thơm tanh thể thường à, ngủ giới hương người định à, hương người vào tâm trí lưỡi thường tịnh anh à, lưỡi thường thanh tình sạch lành đừng hay nói dối đừng tranh mỗi lần à, nói phàm ma ly à, giảng kinh văn niệm vào tâm tri thức an tinh thần thân thường thanh tình xúc trần đừng ấy ô nhiễm xúc căn đụng sờ sờ diệu ly nắm quyền cơ sờ vào tâm trí xem hờ kẻo quên ấy thường thanh à, tịnh tự nhiên đừng hay vọng tượng rối ren mơ màng tượng bạc chanh tượng tam công à, tượng vào tâm trí tập trung điện lành phàm à, trong sự tu hành đừng buồn cay tung hoành tự do bước đầu học tập lần dò ý sao ý dòng phải lo phục hàng trước nhờ quy à, giới buộc ràng sao nhờ thiện quan diệt tan ỷ sằng à, sống chung giáo hội hòa tăng không còn tư tưởng mới năng thận hoàng đừng làm trai người ta đừng hay tự ý kêu xa của mình à, mới mong vui vẻ an lành mới mong đồng độ biển thành tây phương sám nhãn tục ma rằng no quả mân ngon và khi dần qua mẫn khôn thành cờ lửa xong đôi mắt đã mở trăng đen phải quay bây giờ thấy đâu khổ con phân vâng, nghe nắng tình sâu à, không rành sự ly đuôi đầu làm sao à, con tâm đã lánh đường nào mà con ma dần nhập vào đó thôi đánh nam dẹp bắc một hồi à, mùa men nào kể đất à, trời là chi người sầu vật khóc lâm ly rõ ràng một cảnh a à, tỳ gớm ghê đau lòng xót mắt mỏi bề mà người gây tham chớ hề có hay đứng xa trong thấy thương thay lửa lòng bốc ngọn ngài tài chữa chuyện một cơn nóng giật cơn điên rượu sân đốt ruột lửa phiền cháy gan hay lây lầm kẻ vô can quả tai một trận khô nàng biết bao gió lên ngọn lửa càng cao sự nghiệp đột nhào như chơi Phật xưa có dạy mấy lời Thửa rừng công đức một đời trồng gieo Lửa sân nổi dậy đốt thiêu Như chim mất canh như diều đứt dây Hỡi ai nghe cái lợi này có nên tiếc đâm rừng cây chăng là có nên dẹp lửa cho xa có nên nhận nhục cho qua tháng ngày có nên lập măng ngơ tay có nên phật điềm ma phật hoài hoài hay chăng sáng bốn nghiệp mở lời dọn nghĩ xét suy bốn điều răng căm lòng ghi tạc lòng một là chuyện có nói công à, chuyện không nói có tình trong gạt người hoặc khi dâu lội tráo lời hoặc vì tức giận tiếng rơi tiếng đầy um, hai là dệt gió thiêu mây rót lời đường mật vào tay ngọt lòng vẽ duyên triệt lạc ra nồng xuôi người lầm lỡ xuôi lòng đảo điên ba là đâm thọc hai bên vui đầu chung đo khiến nên rây ràng vắng người chuyện xấu đem ra có người kể nỗi tình xa nghĩa gần bốn là buồn tiêu